Hôm nay mình update lên Photoshop bản mới nhất, thì đây mở nó chứ. Xuất file PSD ra xong gửi cho mọi người, họ méo mở được anh em ạ. À. Ngồi cả nửa ngày mày mỏ mãi mới sửa được. Cay thật đấy, trên YouTube cũng đều có ai hướng dẫn cách sửa luôn, đờ mờ bọn giấu nghề. Vậy mình quyết định làm cái video nhảm nhí này để hướng dẫn anh em cách sửa khi xuất file project Photoshop hoặc Premiere bị lỗi. Đầu tiên anh em chuột phải vào cái file lỗi, sau đó chọn Open With. Vì ở đây là file Photoshop nên nếu anh em thấy app Photoshop nó hiện lên thì click thẳng vào nha. Nhưng như anh em đã thấy, máy của mình đều có. Vậy anh em hãy click vào mục look for another app on ZPC, sau đó tìm đến cái app mà anh em cần mở. Ở đây mình lưu cái app Photoshop ngoài Zetop cho nên mình tìm thấy luôn. Còn bờ rô nào có cá tính bừa bộn lưu file xong nếu nhớ file mình lưu nó ở đâu thì chịu khó tìm đi nha. Hơi lâu một chút thôi, ai bảo gọn gàng quá làm chi he he. Nhưng mà với kinh nghiệm sống sạch của mình thì có cách khác tìm nhanh hơn nha. Anh em theo tôi. Mở thanh tìm kiếm dưới góc trái màn hình lên, Gõ Photoshop, click chuột phải chọn Open File Location, click vào cái đường link dẫn tới file. Click chuột phải chọn copy là được. Quay trở lại bước 1. Nếu anh em không thấy cái app Photoshop đâu thì cứ dán cái link đó vào là ra. Rồi, click vào cái app Photoshop ấy là được. Thanh yêu các bờ rô, nhớ sắp kênh tôi để xem phim sách nha. Mặc dù làm content bẩn, YouTube nó ghét lắm nhưng bao giờ rảnh rảnh mình lại review cho anh em xem he he.